your gurney and your end check it đi lên từ những con ngõ nhỏ lượt không có chỗ cho ô tô thành công chúng nó vẫn là số đỏ thất bại chúng nó cười đúng là trò đời mà chúng nó luôn tự dìm người khác xuống rau rào mà chả là rau nhưng tiếp cuộc đời sinh ra ở khác luôn ba mẹ tao dạy rồi nghèo nhưng không được hèn khó khăn vất vả bao nhiêu cũng không được để cuộc đời màu đen tự làm đến mà tự ăn đừng mày ganh đua thua với đời để rồi making money Vẫn cứ rap, bên cạnh tao luôn có homie Boy là trap, để mua còn nhiều muốn nghe thì sắt con đi Không thoái thác những gì được giao, vẫn cứ owning Vẫn thẳng tiến đi về con đường phía trước và tương lai Không hề biến để biến con số trong tài khoản đáp bộ bình phương hai Cứng rắn mạnh mẽ từ nhỏ, nên tao không cần tình thương hại Nghe nhạc mà cứ ngồi chê tư duy chúng mày cần phải định hướng lại Khi mà rap vẫn đang khó thở, vì hay đờ và trò hùa Tụi mày chỉ giỏi đâm sau lưng, thông thạo bàn phím thì đã có thừa Viết ra những thứ dối rít xin lỗi em đâu có em đùa Mày đâu phải là tao nên tao đâu phải quan tâm đến mày Lờ nụ cười chứ hao đừng hoạt động như một cái máy bền Đôi khi phải sống hai mặt nhưng dùng mặt đấy dành cho tiểu nhân Lúc khô thì đéo thì đâu đến khi có ký thành băng kiểu thân Đến một tao ra với một tần suất dày đặc khiến mày phải khó thở Nhưng những âm vần câu từ tao chơi vẫn ngày được xuyên đêm Rap với tất cả anh em làm nhạc bằng niềm đam mê và công hiến Đến đang rock game chứ không có chỗ cho mấy con gà chống thiên Yeah, yeah, yeah, yeah Đi lên đỉnh những con ngon nhỏ Nên không có chỗ cho ô tô Thành công chúng nó và là số đó Thất bại chúng nó cười